và căn nhà chúng ta thì uh, nằm trên con hẻm rộng lên đến khoảng uh, ờ, 3 mét và uh, một con hẻm uh, rộng thông thoáng như quý vị. Đây và căn nhà chúng ta thì uh, với vị trí phải nói là quá đẹp và tuyệt vời và nằm trên một con hẻm uh, khá là rộng và sạch sẽ thoáng mát như quý vị. Với căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha.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 và căn nhà này thì anh chị khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi Được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Và nhỏ số hồng riêng và số hồng chính chủ mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị Vâng, bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có một cái khoảng sân này, khoảng vỉa hè rộng lên đến khoảng một mét rưỡi nha quý vị và bên trong thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian khu vực à, phòng khách của căn nhà mình rồi Đấy và với bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái phòng khách này và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa và có những các cái kệ và kết hợp với những các cái trang trí bên trong. Và với một căn nhà mới, mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Đấy, và bên đường sau thì à, chúng ta sẽ có không gian khu vực à, phòng à, à bếp và được gia chủ mua tặng gia đình này với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị. Và đây thì chúng ta sẽ có được những các cái không gian phòng bếp đường sau căn nhà mình với những các cái tủ bếp và cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái máy giặt à, khu vực để tủ lạnh và không gian phòng vệ sinh và máy giặt khu vực để đường sau hoặc là gia đình mình có thể là để bên trên là tầng lầu trên sân thượng đều được nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được cho chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Dạ, ở đây thì à, căn nhà này à, thương lượng cho gia đình chúng ta khoảng từ 300 à, đến 500 triệu đồng cho quý vị. Đấy, với kêu giá là 5 tỷ 9 nhưng mà quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này thì có thể là đi xem và à, thương lượng trực tiếp với chính chủ nha quý vị. Thì căn nhà này à, gia đình mình chúng ta xem ưng thì cứ mạnh dạn thương lượng đi. Đấy, với à, căn nhà này thì à, giá kêu 5 tỷ 9 thôi nhưng mà quý khách hàng chúng ta sẽ thương lượng được à, hết oát luôn nha quý vị. Vâng thì ở bên dưới toàn bộ những các cái thiết kế của căn nhà mình thì sẽ được cho chủ là tặng những bộ sofa bàn ăn và có không gian khu vực cầu thang thì có kết hợp với hệ thống đèn led này và mặt đá hoa cương. Tài viện bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Vâng bên trên đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng bát tư một phòng lớn sử dụng ờ, cho công năng à, bên trên tầng lầu và có phòng vệ sinh có ờ, bồn tắm nằm vòi tắm hoa sen đấy với à, kết hợp à, tông màu sắc rất là đẹp nha quý vị màu trắng sữa và bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng à, ngủ lớn này đấy với à, tặng giường tặng tủ và bàn trang kệ điểm kệ để tivi đấy với à, kết hợp điều hòa một căn nhà với diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 12m và với xây dựng một trệt và 3 tầng lầu có 3 ờ, phòng ngủ. Đấy và với um, một phòng bát tơ, hai phòng vừa nha quý vị. Vâng thì ờ, di chuyển lên khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến ờ, hai phòng ngủ này ở chân lầu nhá. Thiết kế rất là đẹp nha quý vị, một trệt và lên đến uh, 3 tầng lầu. Trên đây thì uh, gia đình chúng ta sẽ có phòng ngủ đường sau. Đấy và có bàn trang điểm kệ để tivi Đấy, với đằng sau căn nhà mình có tủ luôn Và ở giữa đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng vệ sinh Đấy, không gian phòng vệ sinh căn nhà mình nhé quý vị Và ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, giường, cái tủ và uh, bàn trang điểm này, kệ để tivi Là phòng đường trước, phòng số 3 nha quý vị Đấy, Với vị trí thì nằm ngay sát bên lại khu vực uh, Bệnh viện Hồng Đức và đường Thống Nhất thuộc phường 10 ngay sát bên lại khu vực uh, siêu thị Lotte và khu Cityland. Với vị trí đây thì uh, chúng ta di chuyển về khu vực trung tâm thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị. Lên bên trên đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước nha quý vị ơi. Đây, phòng thờ và sân thượng trước này. Đấy, trên uh, đây chúng ta sẽ có sân thượng nha. Và kết hợp một bộ bàn ghế và có đèn trang trí này. Rất là đẹp nha quý anh chị. Sân thượng thì khá là rộng. Được uh, tặng thêm ba cái điều hòa